chẻ mà nhiều nhất nhất nữa chưa mà đằng nắng hả? đây nè chú nhiều chuyện chạy chạy ra ngoài ngoài cạn rồi đứt lưỡi luôn hả đâu đứt lưỡi xịn rồi bự lắm nó chỉ lắc xúc thôi dạ. Dạ. ai mới thu hoạch ra cái nước rồi mà dạ, góp coi ờ, khúc này hơi đủ rồi ừ. ha à, coi coi lưới khúc này hơi là đủ lưới hết trời ơi hành à, đi kéo lưới rồi đi ờ à, con hả bắt hay rồi đó ờ, ờ, lúc mình đợi ờ. con bự quá ha con phi bự quá trời mới á chú. Cái hành, mới đụng cái cụp luôn. Có ba. Tụi ấy. cái áo ờ, dưới đó lên con ơi. Luôn luôn đây hả luôn này bắt đầu qua đây kéo rồi nè bắt đầu qua đây mình kéo rồi đó đó Thầy đụng chơi vô cái đống đó rồi sao xuống đi con trà xuống à. điện thoại rồi tiền đi ở đây rồi đâu à đưa đây cầm cho mới không dám ghét được tôi ờ nhảy à nhảy à thấy nhảy thấy nhảy lên lôi bóp với có kịch bản đúng rồi chứ nhiều người coi lắm đúng rồi vui lắm cái gì thầy rồi Thank dạ. you. thấy lưới mấy ngoài ta văng lưới mấy ngoài ờ, bắt nó rồi đẩy ra chứ giờ nước sâu vậy nó cũng luồn nó đi ngược vô lại trà nè bây giờ bắt đầu đóng ờ, đóng chỗ này lại câu ngâm mà đúng không nó câu ngâm với đâu câu lua được đâu có mình ra mà trái nước nó vô nó lại à vô hang nó lại chứ lưới kéo cái nó xấu rồi đó còn nhảy ra rồi Ủa con chém lớn thành im ra dữ dội quá thì các bắt lên hả có con nào có ngồi con ngồi hết rồi dễ gì này dễ gì có kém rồi Đưa về cho Đúng 5 kg mấy triệu mà Cỡ 5 kg Đây cái hồng hồi nãy ông mua hết cái hồng đó, Cái hồng mua rồi, mua con rồi Về cái nhà Từ Sài Gòn ờ, con hai trăm mấy ký Đôi Có mú là anh lấy Mú là anh lấy Đó, như anh Đó, để đóng con nào con Câu, con câu khổng cái bài gì con cũng là nó khổng còn cái cống này kia nó không sao biết đâu nữa cống này kia thì khủng cống này kia mình về mất tiêu đâu tôi dính cái dưới này mà cống cống ở đây sao không cống ờ, ngoài đây cạn à, cuốn cống ngoài đây có về rồi chứ đâu còn cuốn cống bên kia bên kia còn mơi kìa kia nó cạn kia lại mơi còn cuốn bên kia bên kia nó cũng nhiều kia chắc kỹ à kia mới làm cột mời tôi cũng giá đi lao để coi một tiếng nữa phút 90 rồi coi một giờ cái xong về kè hết kè chưa lên nữa anh đi lóc anh đi lóc có thể cho em lên youtube của anh không quay cái mặt nó quay khán giả nữa không quay kỹ lắm hello <laughs> hôm dạ. nay ờ, đầm gạn nha anh em dạ, chú về anh bóp cắt khúc đó bóp cắt đi cũng vậy hôm <laughs> nay tôi rất buồn nha anh em à, áo ba ke nè ây à đầm này đầm mình nha để điện thoại gì dưới cắt nhẩu ha ngay tay mười cũng rồi không cá dính dính câu dính lưới câu luôn hả lưới câu cá anh sậy á cá nhóm này sậy quay <laughs> anh sậy cá của bác uh, bác nam tí thấy như con luôn cái bao được cái cháo này cái bao gì vậy chát không chát không chát lại cho nó tự xin với anh biết cái này không cho ông nội sống rồi đó sống rồi đó tồn tại đó đi rồi đó đi rồi đó rồi cũng làm chùm đầm rồi đó nó làm chùm đầm nữa mấy cá căng cá dụng phải rồi Ừ. Linh. Nó thú hả? quá tại đây. Tú không Tú hả? Gì? ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. ấy da. chìm luôn hả? Cá là bự cái này qua đây là cái cá xung động nó lên là chỗ này anh lội hoài mà bắt cá bự lội hoài chìm nước à lưới à. lưới lưới lưới lưới chừng nó tông vô người bây <laughs> giờ đem đem chạy hết lưới mà bển đi rồi còn ít nhiêu mọ để còn dư nè chưa chưa nắm đủ dưới không đủ đủ như tao cầm thao ông thao thao thao cái nó nó hết cái hầm cái thao thao thao đứng thao thao thao ra sao anh vậy anh đứng dậy ra sao bỏ lưới qua đây nè bên bên này dư lưới rồi đụng này không chưa chưa có đụng đâu đạp tới nó có tung qua tôi không không nó ra rồi nó con cá nó nó nó nó ra rồi sợ nước cạn nó đi rồi quá trời hang rồi Ê, tổ à, tụt lưới à, tụt lưới à. Cá qua kìa, gom gom lưới đi. Cá qua à. Giờ lưới ở đây, đem lưới rồi nè. Là đây đủ đi, lôi thẳng bển đi. Này đâu có đâu có gì nè. Má nó đây nọng rồi ơi. Đó, nó có một con lỗ bự nữa. cá gì dưới này, cá ngát hay gì bơi lượn hết trơn cái này. Ờ đủ má nó chung vô nè. Ủa mà cái này ờ, còn ông Ở đường qua đây cái hang dữ dội. đây ngưng cái đây rồi, đi tới lưới kia đi. Cá mú nó cạp chân à. rồi <laughs> giờ thành mua nó cái có cái hủng vụ đi lớn nè ủ lớn quá con nào nó còn lên không nè cái lũ đó cái lỗ dưới này nè phá, phát cái chẻm dạ, dưới dạ, này cái hát cà bá trong nội đại cái còn lên đây rồi ủng mẹ có hát còn cả ủa mà hát vậy nè cỡ đâu chút kéo lưới nó vô luôn hả còn mấy ký đừng có vô cái lỗ đó đừng có vô cái lỗ đó đó dạ dạ dạ dạ lên dạ, dạ lên bắt đi ê chìm đấy rồi cái đâu vậy không biết Thôi chị gom lại chứ thứ bỏ đi tới lại mày đi tới lưới kia đi tới. Đừng dở lưới, dở lưới, hỏng hỏng lưới ra ngoài cá ra. Đừng dở lưới cho cá nó ra để gom. bụi nè. Gom nó dính, ờ, em đạp em đụng nó mà, nó chạy ờ, qua đó. Mẹ hàng kia nó thoát ra đây nè mẹ. Ờ, đụng vào đây rồi. Ủa đụng. Gì nó đụng đụng đụng. Gom bơi nhìn đã ghê luôn á. Lưới kia căng qua chứ. Xuống lắm, mát à. Xuống đây nó đỡ mệt hơn trên á. Xuống đây đỡ mệt hơn trên á. Đó hết biết cái đầu luôn ông nội ơi làm sao ông bác ok có thấy đầu luôn hả kẹp ấy, lấy cái kẹp ấy uh... nãy lấy cái vợt đó đó ông vô kẹp ừ vợt đâu có gì cái vợt cái lạp đó ui có cái lạp ừ, ừ, đó ừ, nãy cái lạp đó mà lần vô có cái vợt đâu nãy rồi ờ, vợ đâu giữ lưới phao cho nó lên rồi nó chìm để anh câu lưới cái là cá lớn lắm nè vỏ đằng cái cây sau này nè phát phát gom đồ loại dùm luôn tí bỏ vô bỏ vô bao luôn vậy bao dạ lấy cái cái đối bự ghê giờ mình tính nó lên không được nè chứ có măng à hả lấy vỏ nó đâm nó đâm nó đâm nó đâm từ từ từ từ Dạ, dạ. nâu cá nâu cá nâu cá cá đục nó chìm mặn mặn dưới này bẻ bẻ bẻ nó chìm nó chìm lưới rồi kìa có ngát cái chỗ chân ảnh kìa nhóm nhóm lên cây bỏ xuống nhóm lên cái này nhóm phao á phao dạ, lên cái này nhóm vậy đó rồi rồi rồi cá đói nó đói nó mười cái dầm thấy tao lấy dây sọt đầu nó bây giờ nó dính vô trong cái lưới nè bắt nó không được nè bây giờ mình để gai mình mới dám lần lấy cái kèm luôn lấy cái kẹp lấy cái kèm luôn lấy kẹp á lấy kẹp cá đúng ừ, lấy cái kèm luôn kèm để bẻ gai cá ngát luôn lại đó con nữa thằng lại đây bao cái vùng này giờ cá nằm nhóc đây nè nó ở dưới cái trũng này đụng cái hổ cái hấu cái đụng cái nhột cái dưới đây đầy luôn á chèm chèm phát nó xảy trong đây mấy con nè cá nằm vùng đây dữ lắm nè bóp quăng ở đây là táp là mầm đây nè dạ, bởi vì trong trà mình đuổi la chút mình cũng đánh cái đường kia nữa mà chiều hay gì mình cũng đánh đường kia mà mình mới có làm mới có con dũng mà anh bao lại kìa đã đóng dũng rồi mình mới cái kìm trong cái vỏ tao cái vỏ nhỏ cá nó mượn không anh anh có kèm thôi lấy kẹp thôi được rồi pháp có uh, có kèm rồi đầu gối gì nữa đầu gối cái đầu à ừ cá này chắc khoảng ờ, ba ký ba ký trở lên cá này nằm dưới nó nằm giờ nó ruộng chưa biết ở trong hay ngoài nè lấy cái kìm đi lại đây mình mặn bẻ gai rồi mình mới dám lặn có muốn lớn gì có nào có muốn hai ba chục ký không chưa tôi thấy hả hồi xưa ha giờ hết ha có muốn ờ, ông bự nó ở ngoài sông đâu ở đập ở đập nhỏ nhỏ hai ba ký trở lại hai ký trở lại đâu bữa ông câu 6 ký với con bữa anh câu 6 ký 6 ký luôn hả? Dạ. Yeah. À, cũng đập này ha, đập bên kia. Đập này. Con ngoài cống. Rồi ờ, gạt tới đây là ờ, quýnh rồi Giờ sao đưa cái kẹp xuống ta? Đây dạ, có kẹp. À lấy lấy vợt. Đây còn hả? Còn nữa hả? Có, đâu còn lưới. Để ờ, bắt bắt con cá ngát. Cho hai cái dán mối đó đi rồi bỏ nó đi rồi lại đây bắt cá ngát ra đi. Ờ dạ, chìm mất á. Ờ kìa mới đem vợt ra đây ở đây mình thủ tướng <coughs> chứ một mình thằng làm không nổi yêu cầu nhá nó lên là nó tung cái vụ ở đâu đây là ngay tay hai lưới không vô với lưới rồi nè mày mặn nặng mày bẻ cái ngạnh tao đè nó chưa đây nè mò tay tao nè hai cái tay nè đó à. thấy cái đầu không đó cái ngạnh chay qua mày đó rồi đó cái gì bẻ đi lấy kìm bấm bị ngạnh bẻ trước đi mà chưa nè mọi người đang à, lần hang ca ngát có ca ngát rất là lớn nằm ở dưới đủ mà thủy quái thủy quái <laughs> đây nè cái ngảnh tao nắm nè ngay ngồi ăn kem nè ừ. ha tôi đè cái đầu qua đó ừ. sợ mày đè không ở tao buông ra tao đè mạnh chứ nó đụng đây nè cái tay là đó đó bấm cái đi rồi cái bẻ rút cái ra đây cũng mẹ giờ tới chiều mà năm con gì cái tới chiều luôn hết bắt được <laughs> rút ra là luôn ha Trời, cá nó nặng vậy rồi mày mặn mày kiếm gai đi cái nâu kiếm gai bẻ đi cái nâu nó chẻ chẻ lên đây được nó lóc bị xì dẹp nó đi coi ngành trên đi coi đó mặn ngành trên đi nè ngành trên ra tay ra đó mặn từ từ ra <coughs> mặn ngành trên trước đi ba ký trở lên nè có cái kẹp nó đưa vô mỏ nó kẹp nó lại Ôi, sách lên bẻ ngay cái rốt luôn có cái kẹp ờ, trên à, kẹp cá đó bẻ ngay cái rốt luôn ờ, thằng mấy đứa ra nó muốn bằng ngón tay rồi mà phải cá phải cá nãy mình thấy không ờ. giờ chắc còn khác anh con này con khác nữa con nãy mình thấy bự lắm á dạ. con nãy sau lưng chú bự lắm con dạ, đuôi dạ, vậy vậy, vậy sảy à con nãy ra cá bự hay sảy <laughs> tại vì hồi nãy anh anh đứng trước cái cửa hang con này có trước rồi con này chui ra sau rồi rồi dạ. hết rồi đó rồi bây giờ gai giữa nó anh nó lên đi tao rồi mới kiểm tra nó nằm ngoài nằm trong gai giữa nữa để để nó nằm trong trong trong trong để đụng thịt nó kìa cá nhỏ ôi bự cho cái đầu nó kìa vô vô vô vô vô thành công mà thành công mà đâu, đâu đây nè đây nè đây nè đây đây nằm ngoài lộn lên nè nằm ngoài nè nằm dưới lộn lên nè nè nè rồi đặng mình túm cái lón cá này để chúng nó chui ra thấy không rồi giật chưa ngang cái này nó bắt xong rồi ảo của nó hết cá ngát luôn nó để để ai rút rút cho lên cho cái đầu cái lại chắc cá rồi xong nó cũng vô cái đầu cái đầu quặn ra cái cá quả rồi quặn cá ông bắt thấy dưới đấy rồi ngát kìa cá ngát à, quá trời luôn rồi Ôi đất ơi Thị quái Bắn bắn ừ, Có con ghẹ nào mới quen mà lụ má Ông già vợ ông không gã xếp cho ừ. cho ông này cân Căng căng căng qua bể đi làm căng căng thẳng gì dưới ờ. căng thẳng dưới ra ờ, Đủ lưới không an toàn lưới đủ qua không Tới rồi chú ơi Tới rồi tới rồi vậy là lần gì dưới tới nữa hả ơi ra rồi cái hang nè hang rồi sớm á để mẹ nó bự hàng sớm ra nữa dạ ra nữa hàng rồi dự dự sớm phọt á Vậy nữa tao chứ tính chưa giáp Đi nâu nó bơi lừ lừ lừ nè Nó chạy là không kịp chứ đâu Cái nâu bơi lừ lừ lừ Mà bắt mình luôn à, Bỏ con này vô bao nè Bỏ vô bao nè à, Con đó Ôi con nó kìa Mà một ổ luôn á Bịt lại anh cởi mẹ nó giờ nó ra hết mẹ giờ chụp đó anh con nữa đó giờ chụp cái cái đầu này vô nè chụp cái lưới lại cái cái hai chú mình khoanh dùng chú chú mười nó náo vô khoanh dùng cái khác lượm đầu nó chứ gì mà nó bơi chỗ khác chú mình bao nó lượm đầu nó gì vậy thọt giò cũng lạnh giò đây một thằng dắt cái lưới ra chặn ngoài khỏi lưới đi đặng hồi đây mình động một càng đây đặng ừ, càng ngược lại đặng dạ. Rồi vô bao đó Bao này ok không giấu vỏ Có cái lỗ kìa. Lỗ đâu? À. Lỗ quá trời nè. Trời nãy giờ ra hết mẹ quá đâu rồi. Phải, bao kia mà. Ờ, ờ bao kia rồi anh ơi. Cái bao này mới sợ lưới. Đụng má là hai cái ngát bỏ được. <laughs> Xách nó đi để. Ừ. Giờ bỏ cái ngát vào bao luôn hả? Hay bỏ xuống? Ừ. để lo cầm lại đi xuồng để cho nó. Bỏ chừng chim chim phao. Đó. Dạ. Cái này hả? Em cũng biết nữa. Để chút hỏi cô em có biết đâu. Đó, giờ tới chiều thiếu gì tới Thiếu gì mà anh lo. Là vừa mới con lỗ thôi là ba con. Là vừa thu nhiêu để cho anh. Chừng cá nó gai. Rút rút nữa để bẻ bẻ. Bẻ kỳ chứ để nó gai đủ chưa tôi đi hết luôn nó uổng ghê ra hai con uổng ghê không có vậy chứ là chạy ngáo ngáo nó không vô hàng chạy ngáo ngáo chứ kéo gì dạ. lụm nữa nè chạy đâu rồi thoát kéo về lại nữa hả còn nó tông còn nó tông dạ. hang mình ấy hang hồi nãy mình thọt nó tông hang mình thọt nó, đó. nó ra nó ra mình dễ bắt hơn giờ cá măng nhảy <laughs> không có chỗ ở mình kéo vô hết à. Đó mấy cái lỗ này sâu nè, không có kẹm. Sâu nữa chứ. Nhóc này Có chân có chân chim. Chim kẹm nó dừng quá để dạ, kia cái lưới kia là cái cái đuôi lưới nó có ấy nó dài không ta một lưới hả ủa, ủa đi qua luôn hả vậy chứ út giờ giống như cái võng này như lưới tôm vậy hả ừ, lên túng lên như cái võng này ui à. bự chưa cá cháo cá cháo bự ghê không biết nghe của bài túng như cái võng túm cho anh cái cái cái cái cái ý ý ý ý măng măng măng rồi túm lại chỗ nằm nó luôn ấy lên lên ngọn ngọn nó bị chịu rút vậy chút mình rút nó bên bắt hết luôn nó bay ra hết à đủ rồi đủ lưới chị bắt đi à, thịnh bay ra hết rồi bắt nha ờ, cái này cái đuôi cái đầu à. kỳ quá mà để cho để mấy chú rút mình dở chút bóng giận à mày rút ngọn gì kỳ nhá bỏ vô luôn đi khoan khoan đừng đừng đi khoan để mấy chú rút lại bắt đầu nó lùa vô ra lưới này mấy ổng túm lên luôn à ừ. mày làm đây nè đây nè cầm kim chỉ lưới mấy ổng như cái võng vậy mà à. ổng cặp vô thẳng vô đây nè thẳng thẳng thẳng ờ. à. để mấy con lỗ từ từ cái tù cái võng nó tù mày đừng đi đi lưới đó lưới đó dùng sao bỏ đưa đưa đưa nãy nó nắm cái lưới của dùng lưới nào lưới nào cái lưới của thằng lãng á cái tay lưới đỏ ra đi bỏ cái tay lưới đỏ đưa nó nóng nóng ủa đi chứ mà cái nào nó động tay lưới này sao có cái hố này hiểu cái gì kìa cá nằm cái hố có thẳng cái lưới ra có hố đây anh cái lỗ đây hả ừ, đó chẹm nó rê qua đường này nó bước rồi. ra luôn à ừ không có đưa nó nó nằm ngoài đó nó căng ra đi rồi mình đi cái lưới này mình làm biết tới lưới đi tới lưới xanh không á kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa dính tới lưới này dính dính tới lưới này anh đi Dạ. rồi cho bọc cái lưới xanh này còn đây này mày lánh lưới đó ép sát cái lưới nó vô khoan khoan để tao đi cái diện chị đi trước ha cái diện chị nó còn lộn lưới này nó đi ngược lại hả ừ, chút ổng đằng kia quýnh lại cái nữa gì biết còn đây đi ngược gì đẳng chặn lưới đẳng đi tay đây no no no anh anh anh anh no lưới lưới nó chìm rồi lưới này chìm rồi nhóm nhóm nó nắm phao không phao nó gì vậy nó nhảy qua lưới rồi hai đi đi vô đang cái phao ra phao nữa phao nữa phao ở trên cái nó cả nó, nó tông vô cha nó chết. Lưới này người chạy đôi thoát. Hố Tông <laughs> né né ra sợ tông chém tông á. Đâu có mình ở đây có đống nó đặng đặng nó lùa lại đặng Kêu mình dưng ừ. cầm nó bị thao lại giùm lấy, lấy, lấy cái gậy muốn chày con nào là lột <laughs> đầu. Rồi ra được rồi đã không giờ bắt đầu ép nó vô mà ừ. rồi nó đụng lưới bực bực luôn ừ. căng căng, lưới lên chùm ra để điện nó chìm đụng lưới bực bực luôn hả ủi kinh kinh á chặn ủi vô chim nha nhảy ra cái hành nhảy ra bởi nó cá nó gom á anh trời ơi nước còn bữa bóc lội tới ngực tới cổ đâu dám lội ra đâu dạ đợt em bắt cái con dạ, dạ, không đợt dính con cá bự quá mới lội dạ ờ mấy chú phân trì ở dưới vô luôn hay gì ạ ờ ừ, túm ờ, túm lên, lên luôn không để ngoài xa xa đi cho cá rồi rồi rồi dở dở cao cao lên rồi chứ không rồi mấy ông túm chị dưới đáy luôn hả còn con cá gì mà bự như vậy chém đó chém lớn đó chứ còn chém vô đây lên lưới hỏng do có chân hỏng hỏng chưa chưa chưa đâu có hỏng khỏi vô nữa tụi bạn ở đây đi vớt lên luôn túm luôn ép vô bay hả mày dở dở ừ đừng đừng đừng đừng vô nữa vô vô quá đứng ra đi đứng rồi ờ, đứng mình chỉ vậy là ừ. thôi cho mấy chú căng chị lên ừ. dở lên nè à. chứ cá nó vô nó ngọc nó gom gom gom gom lại luôn cũng được nó căng này kia qua đây qua nhánh cây đi đâu có gì đâu mời về quá đẹp cái dòi nè chịu nè đứng đứng kéo hả hết rồi tóm lên cái lụm đó rồi cái thầy lội ra lên hả cái thầy lội ở đầu bằng cùm tay luôn coi ổng đem vô cái ổng rồi đó Chị kim túm lên mẹ Kim túm lên sắp lên rồi gì Đấy con cá măng này Thịnh ơi Đấy Bỏ vô Tại này lên trước ngoài là chưa có nhảy chưa biết kìa Còn móc móc lên cây trên á Móc lên nó cầu lên Nghe, nghe, nghe, nghe, nghe, nghe, nghe, nghe, ra ba hai con hết biết nói cái hang còn hết biết cái hang cũng quá ra hàng nó dở lên ra hàng cái để mấy chú phân gì cái người ổn người sống rồi đánh cái coi nó chém cái đó nó sâu mà có người nhà hả ừ. mình giờ bắt đầu đây mình lùa lùa cho chạy vô nhà tới cạn nhất thì mày sâu quá Mấy có mấy đường sâu chứ. Sâu lắm, ngoài cống, ngoài cống hai mét mấy á. Cống là qua con rễ con mà. Cái đường này mình quấn dễ cống nhà. Còn cái đường bên kia mình quýnh ngược dễ cống bên ngoài kia nữa. Nâu thôi lại. Còn có mấy đám chợ là cái nâu nấp cổng mình quấn không được. Bạn rút là bà. Đỡ Cống quá đầy Cống mình quýnh được. Hành hành. Trời ơi, cái chẹm nó kéo thuyền đi luôn kìa. Cái chẹm á. Đi mình kéo lại Được rồi Làm gì chú? Bị trống hả? Con trắng xù mà Không có cái sớm đạp lưới Đạp chiên kỳ Ôi cái nâu hả? Dùng cái đó đi, chú mình tống lên lên đây Đúng gì đi ờ, Con măng à. cháo hả? Măng à để mấy chú phân viên kiểu ừ. từ từ từ từ nó nắm viên ngoài dở ờ mình chỉ nắm viên ngoài dở lên mấy ổng nắm viên chì ổng phân quăng vô ổng dở lên từ từ từ từ mấy ổng vũ vũ vũ đúng rồi gom lại gõ cá măng măng bự sợ nhất cái chèo nó lụi nó sợ gì không giờ nó thấy mình đông quá cái té nữa hồi nó hoảng nó đông mới ghê cái nước cạn vậy nó không có sức đó không có đủ nước để nó đi nước mà vừa vừa ngập đầu á nó cái thứ nào nó chém không được. dạ chết mà rồi ra ăn cá rồi làm gì ra vậy giờ nó nằm nó chuối dưới chuối dưới chuối dưới giường kì tại nó nó chạy chút mình cũng tóm nó lại anh bắt bắt về chứ đâu có hết nổi đâu hết hết đó mới nào hay mới đó rồi chứ ừ, hết nổi lắm cái này có mong mày tạc thuốc bắt mới kịp không mới sợ mới tạc thuốc hư cái đời tạc thuốc là mốt cá nó không vô không hư được đã thuốc cá mà ừ, nó... mày đậu mày lấy mày xả biết qua chừng nào mà cho hết nước thuốc này nó nhiễm vô đất luôn ừ. đồ đánh thuốc đó đâu đánh bắt được nhiều bắt đánh thuốc, đánh Đánh thuốc. thuốc. Đánh hết Đánh dạ, đủ cá không để đây ờ, anh nó bay ghê ha nó nhiều quá rồi vậy là lên giường trì đó hả không rồi lưới cá nằm trong lưới rồi đó cá nằm trong đây hết rồi hả mình có để nó yên vậy ta nó mình không có ép nó quá nó đâu ấy chứ mình dở dở lên từ từ má đầm dạ nó khôn quá ha nó không biết gì luôn ha giờ dạ, nó lủi anh à, nó vùi dưới á để chú nó có sâu quá. Nó bị sâu. Nó nó quặn đóng. Rồi con cá. Mày dùng đây nắng nó gỡ không? Ừ. Gỡ lên. Tại giờ cá nằm đây hết mấy ổng túm lên luôn. Ở ngoài rồi. Ông lúc chị đó. Má hàng nhiều mấy con cá ngát luôn. Đùng má con gì nằm im ru hả? Ôi ôi đụng con cá sống. Trời ơi con cá nâu. Má. <laughs> Con cá sông Đó. Cá nâu thì đâu có ăn mà. Ăn với mồi tôm nhỏ ăn đó. Dạ. Cá nâu thấy hai con mà thấy có cả 2 kg. Cá nó ký luôn cá nữa. Cá nó bắt dạ, nó mè nó mít ra cá gì vậy? Không cá gì vậy? Hả? Dạ. Ủa, có cá hay vậy? Có chứ. Ngọc Vũ vòng vòng đây luôn Ngọc ơi. Chạy kìa, cá nấu chạy điên điên kìa. Đó, con gì đâm ra à? nè. Ờ, em đừng dở vậy, ừ. tại sao nó từ từ từ để mấy anh lần này anh vũ lùa lùa lùa đụng mấy cái chén rồi để cầm anh này đi Trời nó thẳng thẳng này để Vô sắc luôn ha, hay ha. Mình lấy chì mình rút nó vô luôn mà. Ừ. Rồi ép nó vô lụa là đặng sắc lên xuống nó đốt. Vô lúa đầu mình bắt hả? Dạ. Dạ luôn. Lớn này, lớn này. Trời ơi, đông đông như người tới luôn rồi. Đi đi chém mà cãi nó cãi nó <laughs> à. để mà ông rút vậy nó đuối nó đâu có đâm nữa nó chỉ chuỗi chuỗi chơi giờ vô đây rồi đâu còn sức nữa đâu mà quá muộn rồi Ê, chịu chịu Diện trên nữa rồi Diện trên nè Em ghe ra đấy, cá Cậu, câu cậu, em thịnh, thịnh, câu em thịnh đó vô đó là hết giải rồi hết, hết chưa nhiều cả đâu lần trước có nhiều ôi ôi ôi ôi đem ra ra lấy ra ra đó đúng rồi cái điện đủ này ra nè vô đây các trẻ mà vô đây nó quá muộn màng rồi anh ơi hết làm gì được rồi đâu ra ngoài được ông đi tới đi để gỡ về đó gỡ ra đó cho mai thịnh mấy anh chạm đúng mẹ chạm bự luôn lọt ngoài nắng không biết đâu đâu lọt ngoài dễ gì ừ, ừ, ừ, ra ngoài rồi hả đã biết nó đụng nó chặt lên rồi chừng trong nó chuột đâu ra ngoài gì vậy đây có tôm không bạn dạ, giờ ít lắm cá ăn hết gỡ gỡ cái dầm Ừ, con cá nó góc đầu lên. Lưới còn ngoài không? Ồ, ồ. Khó ra lắm, gì chịu đâu thẳng rồi ra. Dạ mà, kẹn. Mà bật tiếng. Nhưng mà làm gì ông cầm gì à? Nó, nó dư rồi mình ruộng tới đi. Nó, dư ngay đây tao nói cũng bán hay gì. Cầm sấp ký à. Ông Vũ rồi nó Vũ lại luôn đi. Thôi nó lại đây rồi. Tâm vợ nó bực không mà. Cái chừng lưới còn hồi nãy còn lúc ngoài à. Vậy là nó chưa vô, lưới còn lúc ngoài vậy á. Ừ. Lưới này đúng lĩnh nữa nè. Nằm ngoài hả? Thịnh. Lưới còn lúc ngoài chứ. Cái tung tung vừa kia cái chồng lưới còn dài lắm lại nó kéo qua mút mãi luôn á. Dạ. Cho nên cái lưới nó giãn giãn thì nó đâu phá được phải thằng ở đó vũ bậy nó được. Ủa ngắt ra đó luôn. Mười mấy Dạ. 10 mấy tiếng. Một cục pin quay tiếng rưỡi. Đã nhớ vô tư luôn hả? Đâu có đâu. Quay liên tục thì nó ngốn là nhớ mà. Để không bỏ tới. Ví dụ mà bây giờ cái cô rồ này đi đánh dít á thì đánh đánh đánh đánh lúc mà nó ăn bị không kịp bấm gì nhưng mà nó đã ghi rồi. Đúng rồi. Cá lớn rồi, nó cá lớn rồi đông đông vô đùi dạ, vâng. Dạ, vâng. lưới nó còn lúc ngoài á dạ, đâm vô đùi có hết hồn mà cá bự lắm á lưới nó còn lúc ngoài á từ từ đừng có đi đi xét, giấu trứng cút lại nha. Quá mày xém nữa vô trứng cút rồi đâm đâm ngay đùi. Cái trứng đá đậu ngọc nó <laughs> nói 50 tỷ hay gì <laughs> Cái chừng đông ra bi, cá lớn á, còn cá lớn dưới á. Còn mà. Má nó búa nó giống như là ai chơi cái cuộc trọ vô thôi đụng nó chém ông nội ơi nắm ngay đầu <laughs> mấy ký là ba bịch bịch cái bồ hạ lại bây <laughs> giờ nó lật nữa rồi con đây lật nữa rồi nó nó nó mau quá nó lủng lỗ rồi chú ơi đó chết mẹ rồi chỗ cá là chỗ đổ rồi nó nó đâm cực luôn rồi rồi đụng mất còn con nằm đây nó ngang con nằm đây bự ngang rồi, rồi. Ủa, cái, cái, cái, đó cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, rồi vỏ đó đó vỏ đó đó lưới này tổ về còn lưới gặp lưới lưới chài nữa mà thì lưới chài sao chịu nổi xuống đây là không, cái này có thể hồi nãy tao kéo nè chứ biết sao nó quá căng đó chú tao kéo ừ. có lớn kìa khoan khoan để không cháy đi từ từ đấy từ từ không ấy đi tính nó gốc quá đừng ép nó quá ép nó quá chị xíu đi chờ đuôi chưa nữa giờ dạ, đuôi đuôi chưa nè dọn cái ấy ừ, dạ. Ừ, dọn đầu nào lại đầu cho gọn để cá không ờ đang để cá không con dọn lại cá đi cá nhiều ờ, dọc dài ờ, <laughs> dài dạ. ờ, còn cá nạo không cá nạo cho măng với cá cháo không rộng rộng ra với em còn cá nạo không hả để nó phá từ từ đây cho em lấy dạ, nó cùng phá luôn rồi nón quay nón nãy gì đây để để đợi ghe đi của hồi đứa nào của nó nó nhìn nè à, sớm không lấy tay lưới này lên mà phải nón mà mày chết không chết cá nhiều nón nón nó cá dữ vô chết nhiều không gom cái vỏ đó là bỏ cái dòm lên đây luôn mũi bỏ cái mũi á vỏ ừ, gom lại khúc đỏ gom còn đó nằm trong lưới thằng đây ra ngoài đây chứ ở đó anh chị mà đứng ở ngoài hả đợi được rút chỗ luôn nè căng dàn chì lên nè bứt cái này đang chứ căng cái dàn chì ra căng bỏ lại đi rồi căng cho thẳng lên đây có lớn có lớn ra rồi đâu có con bự lắm đầm không bây giờ làm sao bạn ra ấy vậy thức ra đó lớn ra vậy lắm ù có mặt có cháu bự kìa dạ, dạ. Cháo bự rồi. Để cá hả? Con nhiều chứ nhiều. Thì nó ra cũng con nó thôi chứ. Đâu có nhiều đâu mà có nhiều. Nó có khi có nhiều cái này có nhiều, cái này có nhiều cá. Cái này mười mấy ký à. Đâu á? Nhiều à. Mua mấy chục. Dạ. Mười mấy. Vậy chứ mười mấy ký. Nó bao hả kìa nhát đổ mẹ đổ lên luôn ra được không kìa nó nhảy đâu nhảy gì cá bỏ vô bao vô gì cá bự cá chảy bỏ bao đi cái dây cột lại mà cái cái cái ngát nó nó sống hoài nó sống dai lắm cái dây cái dây thỏ mỏ đi à, ờ, mình tao lộ đây dạ, dạ, lấy lông sọ mỏ xong mình cột đây nè thừa đâu ta ở, ở tỉnh có ai tỉnh không điện vô nhà đúng không hả có con phát phát ơi phát điện kêu đem mấy cái bao luôn ra lại có, có, có, có không có không nâu quả viên kìa Trời cái nâu kìa à, nãy có con hai bàn tay nữa cái đó nãy tao mò tao bắt á ghê thiệt chết rồi râu rồi mà nó chết nó chết buồn có phi ngon không mùi ghế sợ ngon nó nói cho ông về dọn cả hay là ông bắt cái lại còn ngáp rồi chết đâu tự nhiên nhảy ra ừ. vô cá nâu rồi vô ai, ai cái bọc lưới của mình á ừ. cái bọc lưới mình mình lặn lặn lặn mình đưa cái chạm vô luôn đó bọc lưới Đù, có cháo đẹp quá đó. Đấy, trong này này đẹp ghê. Đi dừng năm lăm hả? Cá mày thấy con cá này mà mày nói con cá bốn năm kg nè. Ừ, thôi đó. Cá nhỏ mà anh. Bữa lại lấy cái đó bọc lưới đó con nè con phá sảy con phá là con phá sảy rồi phát ơi phá phát phát phát phát cá sảy nè tét mép luôn gấp quá mà giật tét mép mà Nó chém không? Ký rưỡi à. đục bỏ dục vô đấy. cái gì các sĩ nó ưa nói nhiều nói giờ hết nói luôn rồi đu con nó được ba cho mấy bốn ký được rồi đâu có nói nữa <laughs> các sĩ là lớn hơn con ừ. đó cũng hai ký mấy ba ký rồi dạ, ba ký mấy đâu kìa ờ. đâu khủng hoảng đẹp ra mua cho mẹ mấy con cá nâu không có bè ác gì chứ cái không có bè cá nào cái nào bỏ <laughs> vô dục cái vô lại anh nè dục đã vô bao đi cái từ nghe tay mấy cái dục vô luôn ấy cái nào cái nào quá hả dục, dục hết luôn hả trời cái nào cũng dục vô hết mình vô bao mẹ đi cho an toàn <laughs> trời con cá có phi kìa ủa có phi kìa một ký rưỡi cái tay tượng cho vô hết còn có phi đã ghê trời anh à, bự bự mà à cái đó nè Đợi. vô luôn mấy con này dùng vô luôn chú từ từ đi để, chúng nó chết sao ủa nó nhảy ừ, vô lỗ mà vô hết ông cái từ đi rồi về cái động lại ủa trong cái có cái bông bông con bông bông cá kìa cá dạ, không có con cá kìa con cái lò của cuộc yeah. giống cá chai vậy à? đúng rồi cá cá nó lóc con mười lớn gì không nó lóc con mười lớn ngon mà nó ăn cái lên con ngon lắm ấy luôn chiên hay là lên xào ngon ngồi lắm. trên cao liền á lên cái <laughs> lên lên cao người lên tôi có cái đổ ấy có đụng á kìa nhấm lá rồi giờ chim lá bỏ lại đi thịt tôi đổ ra ngoài biết đâu bà nó này dạ lại lượn luôn với nóc ao lấy giống mấy chú ăn bắt ký mà mấy chú bắt lượt cái nào bắt chứ bắn sổ luôn hả ừ đi đâu lưới chỗ lên ghe luôn hả sao dục vô đây luôn chú túm luôn, À, cá câu không được lưới luôn à câu xảy cái lưới luôn à đâu đâu đâu cái để Cái cực ờ, ờ, chết. Cái cực chết. ghê. Đó mà cái nầu giờ rút hết rồi. Đúng rồi.

Vô. lên qua mấy đây nè. Ông cắn luôn đi. Rồi vào luôn à. Cắn mình kéo luôn. Thì giờ gạn luôn đây luôn ra lại đắng. Anh bóp căng bên kia anh bóp. Em với anh qua đây. Bên nào? Bên nó ở khác luôn má. Rồi cái này cái miếng này bị bị quá dữ. Thấy luôn à. Cái đó bự đâu 45 kg à. Cái bự làm nó ghê lắm gặp cá bự biết nữa chứ là cá lái nữa chứ là con cá bự biết hả anh ừ đây mà mày bán cáo ừ tao bán chục ký ba chục gì có mà lập con cá hai mấy ký mà có à? có có tháng trước mình chưa đụng đó tháng trước không chưa đụng quá đụng chưa đụng đó để chém ra ờ chém á mày bán hai chục ký hả không ờ. có chăn sát vô thịnh đi sát vô để để để đi cho thằng nó ăn phụ con mà chưa chưa chặn đầu kia mà mà có con cá chạm đó tao không cá chạm dạ yên tâm cái chụp bắt hoài mà câu hoài giờ mà bắt được là nguyên làng xuống chụp hình à <laughs> không rồi cái lộ nè chú biết chú ép mấy ông nữa chú còn ông ở ngoài đó đi đi bớt qua đây nè đây mà lại đâu cũng được thì cũng gạn cái chơi thôi lớn nóng chị không nóng chị không chị kéo con hả đừng nắm chì này ổng mới nặng chết nữa có nắm chì hình chì có gì rồi nó đi thì nó cơm rồi à còn cá ngát cái gì này เหมือนกัน Cả rớt ra Thịnh ơi không không túm miệng lại tại túm lại miệng thịnh ờ, túm miệng miệng là thịnh em đây mà bóp quất ừ ủa em vô tròi luôn hả ừ, nó đang sạc sạc cục pin sao ta cái này ngồi hết pin á tao ngồi dưới cây chơi Đó, vô trò đi là vừa. Đi là vừa. lưới rồi bò đó có ba trăm con ngoài trăm ừ. ngoài bò đó có ba chục ký không lưới hay là cá cá không ba mẹ hả được với hơn chứ mẹ bên đây bên này nó cạn không bên đây nè coi hả bên này nó cạn nè thì có mấy vùng sâu mình mấy vùng sâu mình kéo từ từ nó vô lùa tới chỗ nào sâu mình lụm chỗ đó qua bên kia cũng sâu rồi bên kia mới đúng rồi

cá đó đi Đó luôn ha Đó trên, lôi dùm trên Măng Hôm nay măng đi nhiều ghê Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, có con này gỗ chết chém đâm rồi chứ cầm cầm gì trên lên dùm mà giờ căng lên rồi à, đây nguy hiểm quá đây <laughs> đây có mấy con này nè vô đây con nè lấy gì dưới lấy gì dưới lấy gì dưới đây con nè mà lớn hả đây nó trổ rách nó trơn nè Ờ con lớn kìa, lớn mà chạy kìa Không sao đi được, không được, dỗ dỗ nó chà đó, cho chắc cú nè lên trên kia nữa cái lỗ sâu trên kia nhiều nữa mình đừng có đạp vô cắn đây à ừ nó cắn lại đây đi hả đây đi đừng có dễ trà à, đầu lâu mà rồi lại dọn dẹp dễ trà đi mình đi lưới luôn ấy da ấy da giờ dạ, tới đây nè để lên trở lên chị tới đi tới đi tới cả nó anh cả nó nó vô cái túm nó lên mấy mấy mấy đứa bay đi tới đi tới giờ dùng lưới này để thẳng quá cái nó tổ à đã đại cái giò đi ờ. tới lò cái giò dưới dưới, đi đại đây đây để gì chì ra đây rồi cái chú này nắm chuyện rút cho mình đi tôm đi lại đi tì mấy cái giò lắng lắng lưới gì đó ra dùng lưới lại có cá nó không đâu con nhát lại uổng ha nó nằm ở trong cái giùm hai con tại hết trơn uổng nha à? À? chứ mốt cái, cái câu cũng hả giờ câu dễ gì? con nó không ngậm đâu con mồi giả mà Nói chuyện đó nè lại lại lại quan kia phụ đi nhận xuống nhận xuống đi tối nè còng còng nhỏ nhỏ nhỏ cái móc vô câu cái mình điện ra bỏ nước chảy ra nó mới ăn quá nâu quá móc còng là để kia kéo lại đó chú ở đi nó nó là phải còng vua luôn á dạ. móc bữa câu vô còng cái liền nó bỏ nó sóc nó nuốt nắm gì dưới nắm gì dưới học đừng đi gì trên nắm gì dưới rồi cảm ơn rồi Giờ lớn không có, giờ lớn giờ vô vô vô. Dạ dạ dạ. Để đẩy dưới đó đi đừng con gì trên. Gì vậy? Đừng có nó đó. Lại vậy, nó ủi có chạy nó liền hay vậy. Lôi đại dưới đó thôi. Chơi ngược vô đó. Vỗ không nữa. Chưa? Ờ, vô đại nữa đi chứ, chứ đại nữa sao với không được không nó lại đũa đi nó hoài hoài luôn nếu mà trứng con nổi thôi rồi Đấy chưa? mình chỉ dở thôi thì ra thôi còn dưới từ từ không biết đối lưỡi này là tẩy gì luôn vô tẩy chứ nó vậy chứ nó vui xuống sình anh ơi nó vui sình nó trổ ngược lên mình qua rồi nó lên à, dạ nhất là cá hành á cá hành nó hay lắm cá hành là vua cá hành chú hơn cái phi mà nói gì đó đi tới đi lại tới đi lại tới đi tới đó nhiều lắm Ừ. Ừ. Cái đó nè. Để Đóng chạy đấy cái thật gì cái gì, ngắn quá trời không cận lại dài dài quýnh riết trống rồi có không chứ giờ quýnh thẳng ngoài luôn hả chứ không ngược lại hả thẳng ngoài luôn không đầu bên bắt bên đó quýnh qua để đi nhà cho đi đâu đi đó chứ giờ tôi đi chỗ khác mà qua ông ta luôn <laughs> Rá. Chặn cái tay lưới bỏ đầu cảnh để dính đó dồn lên nó không gì tự làm nữa. Ngắn cụ đúng rồi phải chặn lại. Đúng rồi chặn đầu đó. đó. Gì em? Chặn lưới lại. Cái lưới này chặn đầu nào? Nó không phải nãy chứ nó nãy dạng ra lại hết. Lại hàng đầu đẳng lên lại. Đây rồi. cái này lèo hơn cái rồi à. nhiều hơn hả lèo hơn lèo hơn lèo hơn hả ừ, cái học trên kia cái học trên đó là nó nằm nhiều kiếm nhiều rồi à. sáng à, chỗ nãy mà gặp gặp anh á anh ấy à, chỗ khói lửa đó phải từ đây vô từ đây vô mới nhiều à, xém nữa là ăn cái bò hà thôi từ đây vô anh từ đây vô mới nhiều à, chỗ đóng khói còn đó thì đó có nãy đó ra ra ra ra ra cái gì ta Ôi, rớt rồi. Ủa. Ê, kìa, kìa, kìa. Anh chị đi đại tới đi, anh chị đi tới luôn á. Đi đại về tới vô bé luôn đi. Dạ, Giờ dạ, dạ. đại vô bé luôn đi cho đụng lưới. Đi đi đi đi. Đi đi. Vô vô. Cho vô. Dạ. Ê, nha lắm đây đúng rồi cái đấy bựa nó bự vậy hả nó đâm nó dễ chết mà anh ờ ốc luôn ấy đuối đuối nó chạy vậy đó xương không nó não nó chạy ra lên lên lên lên nó ghê ha vỏ mà nó có vỏ mà ôm bò hà chứ, <laughs> cú lá quá trời mà nó không ăn không? lá à? cá không không đúng cá nó. cá yeah. Dạ. nhỏ chút nữa là mấy cá quá đây tôi ấy bả cái lá trẻ lá lá này phải con cá chẽm nhỏ nhỏ mà bông đẹp đẹp đó là nó mới thật. Đây cái gì bộ? Ừ. căng kéo luôn phải không? Giờ lấy lưới căng kéo luôn hả? Giờ mày đẩy vô tốn nữa để tổng lấy đồ đâu làm ờ, mình nhỏ đẩy nhỏ đó đi theo cái đường Ủa, đồ nổ phá lên Ngộ ra rồi Chặn lại, nó chặn wheel mà Còn không? Không ai vậy Ồ, ra rồi Ra mất rồi Một cái rồi Hai con nãy con về con Thì đây nó không quẹo nó đáo rồi, đắng rồi đó ừ con cá đáo gì nó con lưng nó nằm ra ngoài rồi thì nó nằm ra ngoài nhưng mà nó nó đáo rồi đặng á rồi con queo sao ra kêu hốt chạy kìa ờ cá chẽm hết tấn luôn ờ, nó cá chẽm lớn như chưa tận tận mấy ờ cái này nhỏ đó anh cái này nè nó thiệt là nhỏ thôi đất rồi đất lưới rồi đất trên nào ờ, kiểm tra lại đi đất trên ở trên đi vậy ở trên á ở trên á thì lưới này chịu nổi rồi lưới chịu nổi nãy giờ hai con rồi bữa đậu Miếng cá này là nó đi à. hay là nó đi đường ra kỹ đi anh ra kỹ đi anh hả okay. cá lạ là gì ông đầm ông ông hỏi cá lạ là cái gì tôi không biết lạ là con gì luôn á trời đó mẹ nó không bự tao dám bự ôm gì ai dám cái nông nguyên đây nè ôm tốt người à Ủa, cái lỗ đâu? Đã nó có cái chém bự luôn. Tẩy tiêu rồi. Dạ rồi. Ui, rong rồi. Bắt rong không? Đuôi con rồi. À. <laughs> Ờ nãy trời biết vậy nãy tao cầm cái vợt này không có vợt. Đây đưa cái vợt. Cho cái vợt đi chơi đi, đi bắt cá chơi. Không. nãy giờ. Không mình nương theo nó được. Lưới này không được rồi, lưới này không được cả chèm lớn rồi. Giờ tu hết. Còn cá cái thủng còn rất là nhiều, còn ít nhất vài chục con nữa hàng chục ngày hôm qua em xảy con mà bao nào ngày hôm qua xảy xảy con cả chục ký á hôm nay cá thôi vậy. ông anh đây cô lén ông anh đâu có bắt bắt ra hết chứ còn ở cô lén con là gì sể lấy cái bao tay đâu có vỏ mấy bao tay đâu có vỏ tao á ừ, ừ, lấy thấy con giống vậy á làm ụt Ông ơi, ờ, nó đi xuống dưới á. Còn dưới ta lấy cận nó còn cận nó. Nó đi xuống kia. Nó đi xuống Nó lên nè. Nè. Nhớ thua. Chuyện nó nằm im ru hay nè. Rồi, cái chém <laughs> Còn lưới khác không anh? Còn lưới nào khác không? Không. À. Lưới này ra kia dính cá là đi hết. Vậy cá chẻ mượn nhiều Nát hết lưới luôn á, còn nhiều lắm, cá chẻm đây nhiều lắm. Nó dụ em có nôm. Đây tổng gần không? gần anh khoảng dừng ờ, trăm mét anh chạy kìa cái chạy hết kìa chạy chạy chạy coi chạy có sâu không vậy ờ, anh sâu không đây ăn cá dựa đó thêm xuống xuồng của chọn không nè cũng xấu cạnh à, ừ, xấu nó giảm nhiều lắm anh à, đây nè đây cũng nhiều nè ừ, chứ Ôi cá chạy kia có chạy kìa. Má mới vừa đụng cá hết bự luôn. Ai nhìn kỳ xuống. Trời má cá này nhiều nè, Bỏ là sâu nè. Đi ví dụ ấp ba ấp tư phải đi được thằng nào địa phận đó chứ. Ủa, đâu có dầm đã gì vậy? Như vậy gái me me nó đục chết. Ủa, đâu có dầm đã gì vậy? Dầm nó rớt rớt thằng nào. Trời ơi. Cái gì? Cái dầm. Rớt cái gì? Rớt nào giờ biết. Rớt nào giờ á. Cái đâu? Kệ ông bữa tôi Dậm rồi chưa? xưa Thì giờ chắc đọc ra cái mấy con ấy gần thôi. Thời có ông nội cái đâu? cái dùm là cái gì cái cây bơi trời ơi thôi nhảy vô luôn con nhảy ra ngoài rồi tám hai ông nội bệnh mất lớn tuổi nội cũng tám hai luôn tám ba tới nội tám ba ra cái mắt thằng nó có cái nó lại đi nước ngoài biết đâu dở lên miếng trên đó đừng không quá không được không ôi dạo đi dạo đi nãy giờ chỗ này không thấy quá giặt ra đù má chạy với mày má nó giật giật ra hết trơn giật cái bự lắm hả giật đi giật giật giật không không không hết cái đuôi bự dữ không con nữa con con con nó ôm ôm hai trứng lại chắc cứu nãy bị đâm đùi đâm vô đùi cái rồi má cá có hai ba ký đâm cái muốn sụi giò ấy sụn bự rồi thấy hai lưng sụn bự rồi lấy sụn bự á phải sụn bự chút thợ đem vô luôn lần này chi rồi đỡ rồi miếng cá này kho ngon đúng không cá kho tiêu ừ. sau này thấy người ta đi câu đi đi kho đi câu có mấy con này kho quá trời Ui có đồ cá ở ngoài nó nhảy vô trong thịnh đụng nó đó cá lần kia bẻ mẹ mỏ nó rồi <laughs> cá này kho ngon hả con cá gì về mà con dám ăn để dành phê cái chèm lá Đấy, không được không rút được luôn làm gì vậy? trên đây nè dục đây chế nướng sình hả? À. Dục đây chế lụm bỏ túi cô cô ngon hơn cái nữa chút chút chút còn mấy miếng thịt mỡ nó chưa nấu cơm nữa chưa ăn cái gì cơm mà em nấu nấu gì nấu xong rồi á tôi ra chưa nghe bán con cá vào đây dục bữa đi con chừng tôm chuồng này nè đó rồi xong ra rồi má tội con cái chọn tội là tội mười ốm ốm lại ốm lại rồi rồi rồi lưới hai lưới lưới hai lưới hai nè đó không á bọc lưới luôn đi đụng đây đụng em bọc lưới này luôn á má gãy cái dây đầu nó dùng hả cái gì cái gì cái gì làm cái róc Hả? lên nó rớt xuống lẽ nó gãi cái gai lên đầu nó làm <laughs> không có mình nó gì chơi tay lưới ớt vô luôn ấy ra đưa vô lò tê liền á hả Ủa, qua cá bự dữ lắm, cái bán ở đây bự dữ lắm. con cá nhỏ mà Ê, rách giờ rách đâu, đừng đâu. Đỡ đầu lại, hai cái rồi. <coughs> nó đâm vô cứ thả lưới dùng ra cho nó nó, không có lực cái nâu nè hồi bán hết rồi còn cái cháu đẹp hả? bán hết ra thầu à hả mấy lái nó thấy cái nâu này mừng chết à. cái hành này mừng chết 7 kg tính mua ít cá nâu vậy cá nâu rồi nó khoái ờ hả mua thì kêu mẹ em để lại để lại cho vài ký ừ. lâu lâu ăn cái nâu mùa này có trứng không ta nâu mùa này có trứng không không đây đây đây đây lát nhỏ trứng lưới này rồi mấy nào đâu đây nè đây nè ốc cái này kêu luôn ha cái nâu này đã lên nè đây nè đụng mất chạy ra đây rồi chạy đây rồi chạy đây rồi đóng lấy phật đây nè ôm luôn nha thịnh <laughs> ôm nó ôm nó lên là nó không có làm lại mình ôm nó mà được có thấy nó đâu mà ôm nó chứ nước nó mạnh thế nó lên con nước xìu à còn cái, cái ôm nó tí à. ôm nó không được Mày nó đi đâu rồi nó mới là cái ụt đi nó chạy đâu tung lên nè còn tung lấy chứ chưa ra ngoài phải không chưa chưa để cái cái xào ra ừ, trong đây còn con bự phải đủ nữa nó đây nè con mà trời ơi đủ quá dữ thiệt không cậu ơi cá gì mà bự dữ hết trời <laughs> hồi bắt không thủ hồi cầm đi cho cả tiếng lô vậy. mấy chú bắt thì bắt được nhiêu bắt chứ đó <laughs> đâu có dao bắt như trăm hai trăm gì gần đâu bắt được nhiêu bắt à bắt thoải mái bắt được nhiêu bắt nhiều nào chủ động những lần đó trời nó bự lắm nè đúng cái vô coi có đừng kêu mẹ ba con cá quỷ thì dễ lắm. Quăng dây đụng hồi nó khờ nó. Cái đừng kéo. Nha. Nó chứ mình cầm cái hàng xả nó luôn. Chùi thép nó luôn. Một ơi đụng á con nó chạy cái phao kia đấy nó phải không chạy con chẻm hay gì nó chạy con phật á chạy ra đủ má nát rồi nó đâu chạy nè ra rồi đã rồi đã rồi đủ má còn lưới ngoài nữa đủ má mở bự con này bự á con này hàng, hàng, hàng chục á dạ con lưới nè cái lỗ bự chà bá còn lưới ngoài nữa còn để đi nữa mà má nó giờ hai thằng ngay thằng ngoài chơi giờ không muốn ngồi lên bắt bắt con cái nâu chưa nướng cái nâu quá ờ, con cái nâu bự nào chụp con có hả anh rồi vô rồi đuối thì con lấy gỗ ờ, ở ngoài đó hốt lên đi lấy vỏ hả gỗ lấy vỏ lấy gỗ dễ bưng hơn giờ kéo vô hả đẩy vô hả lụm nó vô sắt lên giờ đẩy vô hả đẩy đẩy vô được không ừ? anh kiếm cái góc là buộc dây vô đúng không kéo nữa không kéo lên lên sát chút hả rồi chỗ này chuyển được rồi đi cụ gạn cá cái ở dưới bỏ cái này, chở cái vợ. Đi câu cá hả? Hả? Vậy vậy thì nó chỗ đâu buộc. Bỏ mà kiếm cây nó đóng vô cũng được đó. Đó xuống lúng xuống gì? Rồi anh câu cái đầu dây vô Hết chạy luôn anh Bi. Thấy vỏ này coi anh. Thấy gỗ. Vỏ vỏ không? Vỏ không. Nè hai con bự luôn tôm cá bên này chụp cho trong nước trong đẹp phát chụp không chụp cho anh <laughs> hôm bữa hôm bữa mấy con kia chụp không chụp được tiếc hả à? không lười xuống không có hình Ủa, trái nhiễm bự kìa sao mình để một được ta nó nhỏ không ừ. con năm con nó bảy tám kg à có hơn thì nhiều mười mấy kg đâu nhiều cá lắm nâu chả dạ hỏi dạ. nó nút chưa sao mày chắc không chặt lớn ừ nó rồi nó nóng dạ, chưa nóng rồi anh sách rồi ừ, họ bữa nay ít chị có về về em bỏ cho nhất cũng được rồi nữa nữa đi để xuống không không không có gì em điện cho chị tước ừ dạ. lên trễ Mấy ông có cơm rồi Ông đang câu hỏi á Đang cơm anh Ừ Đồng con gái đúng Tới quần thịnh rồi mà mười hai kg lên chục cái bao tải đó thịnh ừ đưa cái không ra được cởi luôn cho mẹ đúng rồi cái áo ướt rồi đúng không không ướt không ướt ướt nước mà bỏ mẹ đi xin à, mới kéo có hai ba trăm mét thì gớm thiệt để bắt lại thứ này nhiều nhiều đỡ nha anh bóp ừ để ăn tôm chứ là chịu nổi còn không chắc cũng ghê gớm không á không chắc ghê lắm không cũ rồi không cũ tết là khỏi chơi ngủ mệt ôi canh nước đêm rồi không có giờ xuống tới đây mà, không thấy tới đây hả bắt được không bố không bắt được đi khi một đống cá kia qua luôn chụp ở đâu một đống cá ừ? chụp ở đâu cho một đống cá nghĩ ra tấm nào đẹp đẹp chứ ôm con chụp chán đó chém trong bao tải đó kéo lên đó. Dạ? đây con này nè kéo lên hả con lớn dưới đây nè đây à con này sau ừ. nó kìa nó kìa nó nó nó dẹp nó đó chết luôn thịnh Đề quá không ngáp được Thôi, thổ kìa à, Không ờ, thột tay, ổng gớm Có răng đâu mà Cắn cục cái tay luôn á Chém rồi răng đâu mà Thôi Này con cá hả? Lúng rồi à. Thôi, heo thì chứ viên chụp hình viên viên viên điện thổi điện thổi điện thổi điện thổi viên ông ngàn không á lúm lúm lúm má chụp thích qua đây nè chụp gì ngay cái ghe gạn cá gì ừ chụp bên đây nè cho đẹp nè lụm lụm rồi sợ má con này bự cá Ôi, sợ lên luôn á Ủa, đâu bự bự con bóp Bóp bự hơn Bóp năm kg hả đó khủng lắm anh với tại sách rồi chè hai đứa ơi dài rồi chụp đi luôn chụp vàng thôi dữ vậy thế này đi đánh bi đi nó lấy máy ra đi bi đâu đang rửa tay rồi xuống ôm nó đi anh nó chết rồi ơi anh lấy của anh rồi nè hay là ông ra tới cống rồi bây cá ốm rồi nó thì cái chém mấy cá mé đồng đó nó ốm ờ, cá năm ký mấy mốt mà nó ốm cho lên đây đấy nào đó cá nào vô lậu vậy cá này vô lậu không không có ba dạ ký mấy rồi kìa chừng mấy ký vô lậu năm ký năm ký mấy mới vô ờ. lậu mà con này nó năm ký mốt mà nó ốm quá ốm em không có thể ờ, nó vô đúng lậu phải chân một nhớt chứ ờ. thôi cá hồng đi ừ cái này cá gì vậy cá nâu à, cá nâu đâu con bụi con này nè con này nè con sống rồi dạ. Bóp cái mỏi này nè Đánh lên Wow quá trời Quá hả? Bà lấy con nhỏ nhỏ thôi Đánh cái gì nè à? à. Được À, nó yếu Rồi thôi kệ như tính nhiêu lấy nhiều đi Cá hành nhiều ký ờ, thịnh Trăm năm mấy hả? À? Ờ, mới có ba trăm mét mà trăm 150 mấy ký dạ, dạ, dạ. Ừ, Càng hết thì sao trời tầng 2 Đừng Đừng không được đừng 6 Đừng không đúng đi đừng cứu 26 ký 7 tầng 26 ký 7 con Cá chẻm Chẻm này chẻm gì? Cá chẻm này loại 1 thôi nhỏ con Cá chẻm từ 5 ký trở xuống Cá chẻm này là kêu bằng cá chẻm loại gì? Đi giá hơn 55 ngàn đi à. Ừ đi 55 ngàn đi Cá à, giá Alo ơi nghe tú dạ bây giờ mới lên hả, hả? Giờ mới qua mà nước chưa có cho con lớn lên chưa được qua chưa được nữa anh nặng quá bụng để cái chỗ đồ ước thôi chém này 55 ngàn là em về em bán được con nào bán lẻ là lời á còn con nào không bán lẻ là bán như vợ y vậy luôn á rồi bữa, bữa nay rẻ dữ rồi ta Để cho, giảm béo lên Tiền Giang nó nuôi nhiều Giờ nuôi hả? Nuôi được cái nào bán lẻ được con nào là còn 5, 5 kg trở lên 5 kg trở lên 5 kg trở lên thì 65 ngàn chị còn 8 9 kg thì đó được bảy mấy ngàn còn 10 kg thì nó mắc nữa rồi luôn kiếm cá 10 kg nữa cho mắc nữa cái này con là 10 kg nhìn nè 10 kg rồi như đó có chẹm mà nó rẻ bắt đâu sướng hơn 25 kg bãi 25 kg bãi con 25 kg bãi để thẳng cái giỏ còn nữa phải không nó lọt ở giỏ còn nữa còn nữa <laughs> để nhẹ nhàng xuống dính văng lại lần nữa cả nào vô lậu cả nó vô lậu chứ hả thua lợn để liền không có cái này đâu cũng sạch cái vỏ này vô kia vô cái ngon nè còn nó vừa ăn bị bắt ngát thì tỉnh ăn hay vậy ừ chắc lấy ngát ừ, bắt, bắt quá đây, lấy cái thùng mi bỏ miếng nước ờ, ấy vô miếng nước mặn vô bỏ vô tổng vô bơi bốn con này là con nào đó đó anh ăn đi lấy trứng cho ủa đâu rồi cho con cua ăn cho con cua nó còn ờ, lại phải lấy cái nâu này lấy cái lấy cái con ngát được rồi ừ nước bỏ luôn đi cho Trường bỏ lại cũng nặng quá con. Đâu ăn? Bỏ lên căng rồi hả? Bỏ đi con. Bỏ lại. Trời ơi, có chèm nó mất giá thế trời. Trời nãy quý cầm con này nè hai con rồi cái gỗ này nữa nè cái gỗ đó con này nó ốm nha gỗ, gỗ đó con mấy con qua tóc duyên cái đó táp pin đó nó bực đó bực hai ờ, đó luôn đó hai con táp hai lần luôn con này con con ngộ ngoài này nè nhìn nè ừ, chỗ pin đó chỗ cầu nào cái này cũng như bảy nữa chưa chưa